và bây giờ sẽ là một vòng quanh xe Quay thật kỹ chiếc Isuzu Highlander v VPEC này Để quý vị và các bạn theo dõi Sau đó chúng ta đưa ra các quyết định mua xe của mình Và hãy gọi điện ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này Và bây giờ sẽ là một vòng quanh xe Chúng ta thấy nó một có một cái màu ờ, cà phê hay còn gọi là màu mận chín ấy Là một trong những cái màu đắt nhất và cũng là màu đẹp nhất của cái dòng Isuzu này quý vị nhá Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ truyền tải đến cho cái khách cái sản phẩm này siêu tiết kiệm nhiên liệu form dáng đẹp quý vị nhá Đấy, sản xuất cuối năm 2008 đã lên form mới rồi cái mặt la răng chrome cái à, tản nhiệt phía trước cái hộp uh, lốp phía sau và rất nhiều các cái chi tiết khác nữa bản này là bản custom là một trong những cái bản cao cấp nhất của cái dòng Isuzu này quý vị nhá với giá bán chỉ bằng một em morning thôi nhưng mà chúng ta đã sử dụng được một chiếc xe máy dầu 8 chỗ ngồi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 nhìn hầm hố và đẹp hơn rất là nhiều quý vị nhá ở à, đây là cái đèn à, pha phía trước bên lái đây quý vị cũng còn trong veo luôn nó hơi bạc so với cái đèn pha phía bên phụ nhưng mà cái việc này chúng tôi sẽ giúp cái khách à, bảo dưỡng như mới như cái đèn bên phụ kia luôn quý vị nhá à, cái đấy thì trong vòng à, có một thời gian là chúng tôi sẽ xử lý cho cái khách hàng luôn và cái ba đầu sốc phía trước đây quý vị cũng còn khá là khớp khít không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay đắp ma tiết nhiều đây đâu quý vị và hai cái đèn gầm phía dưới này là đèn à, vàng giúp chúng ta vận hành vào ban đêm hay là vào những hôm trời mưa trời sương mù để những cái xe đối diện à, phát hiện chúng ta một cách dễ dàng hơn và chúng ta vận hành một cách dễ dàng hơn thân vỏ thì căng đét luôn quý vị nhá và bây giờ sẽ là cái khoang lốp phía trước đây cái khoang lốp của nó đây chúng ta nhìn thấy vẫn còn xanh lét và cái khoang này rất là sáng luôn không có dấu hiệu gì của sự mọt mục quý vị nhá Đấy, chúng ta nhìn thấy cái đầu sắt xi của nó kia vẫn còn vuông đét luôn quý vị và xanh lét luôn đây sắt xi của nó kia ấy chúng ta thấy rằng là các cái lỗ bấm vẫn còn tròn xe kia các cái vết hàn kia không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ gì đâu quý vị đâm đụng gì đâu cam kết với khách hàng không đâm đụng đấy, và đây cái dàn lốp này là chủ nhân vừa mới thay xong đây vẫn còn dầu đây quý vị đây Đấy, vẫn còn dầu mới tinh luôn và đến từ thương hiệu Michelin của Thái một thương hiệu lốp ô tô nổi tiếng đây và cái vành của nó đây vẫn còn sáng trưng luôn quý vị nhá vành là vành mạ chrome nhá quý vị nhá Đấy, nhìn nó rất là sáng xe luôn Đấy, hiện đại Đấy, thân vỏ thì căng đét luôn bệ bước giá nóc đầy đủ hết quý vị nhá Đấy, cái khoang lốp phía sau đây chúng ta nhìn cái sắt xì của nó chưa ấy vẫn còn vuông đét luôn và xanh lét luôn quý vị nhá đây này ấy cái à, khoang lốp đây đến cái cua lốp đây nếu tôi đang chỉ tay cũng vẫn còn luôn các cái gót khoang lốp đây quý vị chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự cắt vá hay là bị mọt mục gì đâu quý vị nhá tất cả mọi thứ còn zin đét luôn không một vết mọt luôn Đấy, cực sáng luôn quý vị nhá Đấy, hộp lốp phía sau thể thao Đấy, với cái lưới tản nhiệt và chữ dập nổi Isuzu đây là cái hộp lốp của những cái dòng xe đời cao rồi quý vị nhá Đấy, cận cảnh để quý vị và các bạn theo dõi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 cua lốp đây đấy, đấy chúng ta thấy vẫn còn gì đinh tán đây này. đấy các cái gót khoảng lốp này không có dấu hiệu gì của sự mọt mục tất cả mọi thứ còn rất là đẹp luôn nhá đẹp đến từng chi tiết một đến từng con ốc một đây cái lốp phía sau đây cũng còn rất là dày luôn và đây vẫn còn gai lốp đây đấy và nó cũng đến từ thương hiệu Michelin của Thái Lan một thương hiệu lốp à, rất là nổi tiếng được rất nhiều người Việt tin dùng quý vị nhá bốn quả lốp mới tinh vừa thay xong quý vị nhá đấy vẫn còn dâu đây đấy và cái mặt la răng của nó đây chúng ta thấy cũng còn rất là sáng luôn đấy. vành chrome đấy, tạo cho chiếc xe này nó sang trọng nổi bật luôn ba ga bệ bước đây thân vỏ thì càng đét luôn đấy, với giá chỉ có 255 triệu đồng thôi mà quý vị các bạn không đừng có chần chừ gì nữa mà không gọi cho tôi để sở hữu chiếc xe này chúng ta sử dụng chiếc xe này rất là phù hợp cho gia đình đây sắt xi của nó đây chúng ta thấy là còn xanh lét luôn nhá. còn vuông đét luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đâu cái đầu sắt xi kia cũng còn vuông luôn các cái lỗ bấm tròn xe luôn đấy lốp vẫn còn mới tinh nha quý vị rất là vừa thay xong quý vị nhá đấy và cái mặt la răng của nó đây chúng ta thấy cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy không có dấu hiệu gì của sự sức xác hay bị nứt vỡ gì đâu đấy và vẫn là vành chrome đấy gương gập điện quý vị nhá xi nhan được tích hợp trên gương quý vị nhá vâng vừa rồi tôi đã đi một vòng quanh xe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 là bền bỉ rồi Động cơ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu Đấy, Và tính đến thời điểm này thì cái dáng xe của chiếc xe này nhìn nó như là Fortuner luôn Rất là hầm hố luôn quý vị, còn hầm hố hơn cả Fortuner luôn Có cái lốp treo đằng sau này này Đấy, thân vỏ thì căng đét và cái điều đặc biệt nữa là cái màu này Là một trong những cái màu đẹp của cái dòng Isuzu này quý vị nhá Đấy, đời 208 đời chót vót của cái dòng Isuzu này rồi Đấy. Đây và bây giờ xin phép quý khách tôi đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này Đây chúng ta thấy nhìn thấy cái táp lô của nó còn tươi, còn sáng, còn mới như thế này Đấy, ghế vẫn là ghế da xịn của nhà sản xuất được phối hai màu đỏ đen Đấy, của nhà sản xuất nha quý vị nhá Da là da xịn luôn, rất là đẹp quý vị nhá Đấy, da là da xịn luôn đấy. đấy Kể cả cái táp đi cửa này cũng vậy Đây, chúng ta thấy còn tươi, sáng như mới luôn Đấy, cũng được uh, bọc uh, vân gỗ đây, rất là đẹp Đấy, kể cả cái phía, phía dưới này đây Đấy. hộp số là hộp số tự động nhá quý vị nhá trần thì căng đét như mới thôi hai vùng điều hòa ba vùng điều hòa quý vị nhá cho hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba quý vị nhá đấy đấy đây cái tắp đi cửa của nó đây nó còn sáng còn tươi như mới này một chiếc xe có thể nói là khá hoàn hảo đây keo chỉ của nó đây thì không có mất một phân keo sợi chỉ nào nhá các ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lê mà lết quý vị nhá đây kể cả phần phía dưới này đây nơi tôi rất là hay quay nó tiếp xúc với nước nhưng mà nó vẫn còn đẹp như thế này đầy đặn như thế này không một vết sùi mọt nhá quý vị nhá đấy là đặc trưng của chiếc xe này là như vậy tiện đây thì tôi đây tôi quay cả gầm cho quý khách hàng xem luôn đây chúng ta thấy chưa gầm của nó sáng trưng chưa ấy sắt xì thì xanh lét vuông đét luôn gầm thì sáng trưng luôn quý vị nhá không bị mọt mục một chút nào nhá quý vị nhá tất cả mọi thứ còn quá đẹp luôn cho một chiếc xe nhá quý vị nhá Đấy, từng góc cạnh, từng chi tiết một để quý vị và các bạn theo dõi thật kỹ rồi quý vị. Và quý vị và các bạn quan tâm đến thì hãy đây chúng ta thấy hàng ghế thứ hai đây. Đấy cũng được may rất là cầu kỳ luôn. Da là da xịn của nhà sản xuất phối hai màu đỏ đen, nó rất là phù hợp với cái màu ngoại thất bên ngoài của chiếc xe này quý vị nhá. Đấy, cái tắp đi cửa của nó đây, phía sau bên phụ đây quý vị. Cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá. Đấy. Và cái keo chỉ của nó đây. Không có mất phân keo sợi chỉ nào có con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lê mà lết quý vị nhá kể cả cái phần phía dưới này đây nơi hay tiếp xúc với nước đây nó cũng còn sáng trưng luôn cái cái gót khoang lốp đây đấy chúng ta thấy đấy, cua lốp còn zin luôn quý vị nhá trần thì sáng như mới luôn hai vùng ba vùng điều hòa đấy hàng ghế thứ ba thì cũng như chưa có người ngồi quý vị nhá cũng còn sáng trưng luôn da vẫn là da xịn của nhà sản xuất luôn đấy và chúng tôi đang truyền tải đến cho quý khách một cái sản phẩm đặc biệt một chiếc xe Isuzu 8 chỗ ngồi hộp lại còn số tự động nữa quý vị nhá máy dầu mà số tự động là rất hiếm đấy đây chúng ta thấy là cái mặt táp lô của nó còn đẹp còn tươi còn sáng còn mới như thế này cơ mà đúng không ạ thường xuyên bảo dưỡng định kỳ ở hãng nhá quý vị nhá cho nên là chiếc xe này còn rất là chất luôn quý vị nhá thường xuyên bảo dưỡng định kỳ ở hãng luôn đây đấy cho nên chiếc xe này còn rất là chất luôn đây cái hàng ghế thứ nhất đây đấy, phối hai màu ra là da xịn nhìn khá là đẹp luôn cái táp đi cửa bên lái đây đấy cũng còn tươi sáng như mới luôn keo chỉ không mất một phân quý vị Đấy, các con ốc này chưa một lần mở vẫn còn sơn dấu của nhà sản xuất luôn đây kể cả cái phần phía dưới này đây chúng ta thấy nó cũng không có bị mọt mục một chút nào luôn quý vị nhá đấy và đây là cái cánh sau bên lái đây quý vị đây cái tabi cửa của nó đây cũng còn sáng trưng đấy, cái tabi này được phối hai màu đỏ đen khá là đẹp hàng ghế thứ hai đây cũng còn sáng choang da xịn của nhà sản xuất được phối hai màu đấy, nội thất của nó thì không chê vào đâu được rồi đấy, đây keo chỉ của cánh sau bên uh, lái đây quý vị không mất một phân nào kể cả cái phần phía dưới này đây ấy gót đến cái cua lốp đây cũng còn zin đét luôn lốp đây ui dồi ôi, dày bịch mới tinh đấy cái mặt la răng của cái cánh sau bên phụ đây đấy bây giờ thì là cái cốp sau đấy mở ra mở vào rất là dễ dàng luôn đây keo chỉ của cái cốp sau đây quý vị đây chúng ta thấy rằng là không mất một phân keo sợi chỉ nào nhá quý vị nhá còn tươi zin như mới luôn đây Keo chỉ của nó đây Sơn lòng nó vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn đấy quý vị Chủ nhân người ta rất Máy là đại chất nha quý vị Máy gầm đại chất luôn Cực êm luôn Đây Đấy Hai bên hông của nó đây Đinh tán của nhà sản xuất đây Đấy Xem xong clip thì chúng ta có thể mua xe được luôn rồi Chưa cần phải Nhờ ai xem hay là chúng ta có thể tự định giá tự ờ, xem xét xong chúng ta có thể mua luôn được rồi chứ không phải là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 xanh mướt như mới đây rất là đẹp đấy hộp số là hộp số tự động đấy đấy là cái loại chân của nó đây sáng trưng như mới tinh luôn tắt đi cửa phía sau đây đấy tắp đi bên lái đây đấy và bây giờ thì sẽ là đây, đồng hồ của nó tua máy đây nó nằm trong vòng khoảng 8 đến 900 vòng trên một phút một mức độ quá là đạt chuẩn luôn quý vị nhá đấy và bây giờ gương gập điện nhá quý vị nhá đây gương gập điện này đấy hai gương gập điện nha quý vị nhá đấy gương kính chỉnh điện gương gập điện đầy đủ hết quý vị nhá đấy và bây giờ thì là đến cái khoang máy Đây, bây giờ đến cái khoang máy quý vị nhá. Đây. Đấy, máy đang nổ nha, máy nổ cực êm luôn quý vị nhá, không có dấu hiệu gì của sự rung giật luôn và đã sử dụng turbo rồi quý vị nhá máy sử dụng turbo máy turbo rồi siêu tiết kiệm nhiên liệu rồi quý vị nhá và đến zin đến từng con ốc một quý vị nhá chưa có một con ốc nào phải động chạm cờ lê mỏ lết đâu quý vị à, chưa có một con ốc nào phải động chạm cờ lê mỏ lết máy cực ngon và cực êm luôn máy đang nổ quý vị nhá đây cái răng của nó đây đấy chúng ta thấy là còn các lỗ bấm còn tròn xe đinh tán của nhà sản xuất đây tem của nhà sản xuất đây quý vị đinh tán đây tem của nhà sản xuất đây các lỗ bấm vẫn còn tròn xe đây hai bên má của nó đây đấy chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự chậm đụng đấy các cái vách ngăn kìa vẫn còn xanh lét kìa đấy keo chỉ của cái cabo đây đấy, chúng ta thấy rằng là dìm đét luôn các cái lỗ bấm này tròn xe đây quý vị đấy, các lỗ bấm vẫn tròn xe đây đấy tem của nhà sản xuất đây các lỗ bấm đây tròn xe đây đấy các lỗ bấm đây vẫn còn tròn xe tem của nhà sản xuất đây đấy keo chỉ của nó đây không có mất một phân keo sợi chỉ nào đâu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 và một chút nội thất bên trong để kết thúc video giới thiệu xe này ở đây và để hẹn gặp lại quý khách ở những video giới thiệu xe lần sau đây chúng ta thấy là thân vỏ căng đét lốp mới đấy đây chúng ta thấy rằng là cái tắp bi cửa của nó đây à, tắp lô đây ấy còn sáng choang như mới luôn hàng ghế thứ nhất đây đấy cái tắp bi cửa về trước bên phụ đây đấy keo chỉ đây không có mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị nhá kể cả phần phía dưới này đây gầm sàn chốt cửa đấy các con ốc này chưa một lần mở đấy cái hàng ghế thứ hai này cũng vậy đấy chúng ta thấy nó cũng còn đẹp như thế này cơ mà phối màu rất là hợp lý luôn quý vị nhá bản cao cấp đấy. cho nên nó có ghế da xịn rồi có rất nhiều các cái tính năng khác nữa ta bị cửa sau bên phụ đấy quý vị đấy keo chỉ đây không có mất một phân keo sợi chỉ nào đâu kể cả cái phần gót phía dưới này đây đấy, cái gót khoang lốp đây. đấy đầy đủ hết hàng ghế thứ ba đây ấy cứ còn sáng trưng như mới không một vết xước như chưa có người ngồi bao giờ đấy và tiếp theo nữa máy đang nổ cái gì nhá máy nổ cực êm luôn đây hàng ghế thứ nhất đây đấy cái tắp lô đây nhìn nhựa nó tươi mới như thế này đây tắp đi cửa đây keo chỉ đây đấy không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu đấy đây tắp đi cửa phía sau đây keo chỉ đây